Đó, đã chưa thì hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một thứ rất là đặc biệt các bạn biết cái gì đây không đây là một thứ kim loại cực kỳ nhẹ và cực kỳ đắt thì à, đây đây là chiếc điện thoại mình tháo ra các bạn thấy nè còn dính à, cái mặt kính nè đây là cái ipad nó có à, hai hộp pin Đó, đây là cái iPad còn đây là cái à, máy tính nha các bạn à, cái laptop đây là hộp pin nè Đó. thì cái này á còn vào đây nữa đây là cái con mắt của đầu đĩa đây là những à, thứ à, những thứ đặc biệt không nha các bạn đây là những thứ à, đắt tiền không thì nó được làm từ à, hợp kim lithium và magie hai cái này là kết hợp thì cái lithium này á, là nó à, dùng làm pin pin xe pin đó các bạn thì cái loại này nó nếu mà thế giới bây giờ đang chuộng rất cái này đang rất chuộng cái à, thứ lithium này và nó nếu mà nó so với lại xăng á thì à, nó gấp 20 lần xăng khi mà đốt lên á, nó cháy nó nóng gấp 20 lần xăng nha các bạn đó. thì à, hôm nay mình sẽ thử nghiệm cái này cho các bạn xem đây đây là cái trong à, này là mình bẻ ra nè cái này là hộp kim này rất là nhẹ và rất là cứng thì à, hôm nay mình sẽ à, đốt cho các bạn xem thì cái này hồi nhỏ ở bên không phải cái này hồi trước mình hay lấy mình chơi tết hồi năm ngoái mình lấy mình chơi tết rất là sáng rất là đẹp thì hôm nay mình thử cho các bạn xem thì cái loại này các bạn phải dùng đến à, cái đầu kho này nha các bạn dùng đến cái đầu kho này để mà đốt đốt thì nó mới cháy nó mới đủ cái nhiệt để mà nó cháy và khi nó cháy thì nó sẽ tỏa nhiệt và sáng cực kỳ sáng nó là kim loại nha các bạn nó nhẹ hơn nhôm nhưng mà nó chắc hơn nó cứng hơn nhôm rồi bây giờ nó đang cháy nè các bạn đó các bạn thấy không nó cháy à, nó nóng gấp 20 lần xăng sau này người ta sẽ dùng cái này để làm à, nhiên liệu để phóng tàu vũ trụ nha các bạn đó, các bạn thấy không nó cháy sáng rất là mạnh và mình búng một phát là nó bắn rất là đẹp đây, đây mình thử cho các bạn xem ha ừ, thấy không cháy ghê này nếu mà chúng ta búng mạnh thì sao nó sẽ sáng đó thì cái này à, mình hôm nay mình sẽ à, thử nghiệm mình đốt vào ban đêm cho các bạn xem ha để rồi bây giờ mình sẽ ngưng máy và mình đốt ừ, để đến tối mình đốt rồi mình sẽ à, quay lại cho các bạn xem Và bây giờ thì trời đang mưa, râm râm râm râm và ban đêm thì mình sẽ đốt thử cho các bạn chim ngưỡng nha. Đốt thử coi nó cháy à, tới mức nào. cái này phải dùng à, cái đầu khò nó đốt nó mới cháy được nha các bạn chứ ờ, hầu quạt là đốt không xi nhê gì hết phải đủ độ nóng ờ, ngàn độ thì nó mới cháy được khi nó cháy thì nó sẽ rất là bắt rồi bây giờ thì nó đang cháy nha các bạn Đó, nó bắt đầu nó cháy lên nè đây Đó. đã chưa các bạn à, chơi cái này à, các bạn cho nó tránh xa chút nha để đỡ nó văng tại vì bởi vì nó đang trời nó cũng đang à, có mưa mưa nè nên có giọt mưa nó văng trúng thì nó sẽ nổ như vậy đó đã chưa Dạ, đợi có một giọt mưa nó xuống một cái là nó nổ nó cháy giống như, như cháy sáng vậy các bạn nó chảy nó chảy à... phải chặt cầm lên như nè nó sáng đã chưa sáng rất luôn này trúng là nó nó tung nha các bạn nè tung nè Rồi. clip đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi đây là cái sỉ khi nó cháy nha các bạn cái sỉ nó ra nó, khi nó cháy thì cái sỉ của nó à, ra nè